Nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 5 năm 2023. Như quý biết, ờ, thì sau kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày thì thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức mở cửa trở lại. Ờ, ngay tại phiên giao dịch đầu tiên sau khi mở cửa trở lại thì chỉ số VN Index của chúng ta gặp áp lực bán khá là mạnh, dài đều trên tất cả các nhóm ngành từ nhóm cổ phiếu lớn, cổ phiếu ờ, midcap và cổ phiếu penny. Trong đó nhóm cổ phiếu penny có xu hướng đầu cơ thì có một vài cổ phiếu đi lại ngược dòng xu thế chung. Tuy nhiên vào phiên giao dịch tiếp theo, sự rằng co diễn ra trên phương diện rộng toàn thị trường. Dòng tiền lớn của nhà đầu tư tổ chức thì đa phần tiếp tục đứng ngoài quan sát. Dòng tiền bé của nhà đầu tư penny thì lại tập trung ở một số nhóm cổ phiếu nhỏ có thiên hướng đầu cơ. Do vậy, nó tạo ra kịch bản là thị trường đi ngang tại phiên cuối tuần. Và vì thị trường chỉ có hai phiên giao dịch nên xu hướng trong tuần thị trường đã đóng cửa với kết phiên là giảm điểm nhẹ có thể nói từ tuần này thị trường của chúng ta sẽ chính thức giao dịch trở lại và kỳ kỳ lễ cũng kết thúc. Nhà đầu tư sẽ bắt đầu tập trung giao dịch trở lại. Hy vọng thị trường chúng ta sẽ giao dịch sôi động hơn. Với những tin tức vĩ mô thì tuần qua tin tức vĩ mô của chúng ta cả trong nước và quốc tế đều có những thông tin tốt xấu đan then. Trong đó với quốc tế thì thông tin xấu nhiều hơn còn với Việt Nam thì thông tin tốt nhiều hơn. Tuần qua với quốc tế thì Tâm điểm của chúng ta, chúng ta biết là ngân hàng lớn thứ ba của Mỹ tiếp tục phá sản và bị JP Morgan là mua lại, đứng ra mua lại. Sau uh, à, SVB và Signature Bank thì First Republic Bank là ngân hàng thứ ba của Mỹ phá sản. Tuy xét về số lượng thì nó không lớn, tuy nhiên nếu xét về tổng tài sản quy mô thì nó không hề nhỏ nhé. Chúng ta nhớ là Tổng tài sản các ngân hàng của Mỹ năm 2008 phá sản là hơn 1.500 ngân hàng. Lớn bé thì tổng tài sản cũng chỉ có là hơn 600 tỷ đô. Tuy nhiên, hiện nay với ba ngân hàng First Republic Bank, SVB và Signature Bank thì tổng tài sản đã là 585 tỷ đô. Đấy. Tức xét về quy mô thì nó không hề nhỏ, về số lượng thì nó ít thôi. Điều này nó cho thấy là ngành ngân hàng của Mỹ thực sự là không hề khỏe như những gì truyền thông và giới chức trách của Mỹ vẫn ờ, nhận định trước đó và nó cũng sẽ là một vấn đề đặt ra những câu hỏi là sau ba ngân hàng này thì sẽ đến những ngân hàng nào vì một khi hiệu ứng à, về sức khỏe ngân hàng không tốt mà được cắm sâu vào gốc rễ người đầu tư thì nó dễ tạo ra cái là làn sóng à, tháo chạy dòng tiền ờ, người gửi thì hoàn toàn hệ thống ngân hàng Mỹ có thể gặp vấn đề nó lớn hơn rất là nhiều. Đây là một cái rủi ro rất lớn về ví mô. Tất nhiên là đến thời điểm này thì nó chưa xuất hiện. Giới chức danh Mỹ vẫn đứng ra dàn xếp ổn thỏa và vẫn đảm bảo được cho nhà đầu tư. Nhưng mà chúng ta chưa biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai. Hệ quả lớn nhất của việc ba ngân hàng này thì chúng ta biết là nguyên nhân lớn nhất đến từ việc là Fed tăng lãi suất một cách rất là mạnh Chúng ta biết là 10 lần tăng lãi suất Fed đã lừa lãi suất của Fed từ mức 0 đến 0.25% lên mức 5 đến 5.25% với 500 điểm phần trăm trong một thời gian ngắn một năm. Đây là đợt tăng lãi suất mạnh nhất trong vòng 40 năm và chiếu lại lịch sử trước đó thì mỗi khi Fed tăng lãi suất trên 300 điểm phần trăm trong một thời gian ngắn thì kinh tế Mỹ đều rơi vào suy thoái mà hiện nay kinh tế Mỹ chưa suy thoái chúng ta biết như vậy là những cái gì xấu nhất chưa xảy ra các bạn nhớ nhé điều tồi tệ nhất chưa đến đó là cái ờ, lưu ý một chút về vĩ mô còn tuần qua như chúng ta biết là tâm điểm chính là cuộc họp FOMC của Fed trong đó thì cái việc Fed nâng lãi suất 0.25 điểm phần trăm không có gì bất ngờ với giới đầu tư nói chung những nội dung chính trong cuộc cuộc họp FOMC này thì không có gì thay đổi và không bất ngờ đối với nhà đầu tư. Fed tiếp tục nâng lãi suất từ 25 điểm phần trăm, đưa lãi suất ờ, cơ bản của Mỹ từ mức là 4.75 đến 5% lên mức là 5 đến 5.25%. Fed sẽ tổ chức là đấu thầu uh, tín phiếu nó gần như là lãi suất qua đêm của Việt Nam đấy. Mỗi ngày là tối đa là 500 tỷ với mức lãi suất trần là 5.25, Fed sẽ mua lại với mức là lãi suất là 5.05% tối đa với mỗi tổ chức là 160 tỷ một ngày. Đó, tức là đây là hoạt động bơm hút ờ, qua đêm của Fed thôi, không có gì bất ngờ cả. Thứ hai là hoạt động QT. Theo tôi, cái hoạt động nâng lãi suất của Fed đến thời điểm này gần như kết thúc. Mặc dù trong biên bản này thì uh, Fed có nói là chưa nói đến cái việc là kết thúc tăng lãi suất. Nhưng sau đó tại cuộc họp báo thì ngài Powell cũng có nói đến là Fed sẽ đưa ra tuyên bố vào cuộc họp tháng 6, tức là cuộc họp này thì Fed chỉ nhắc đến tăng lãi suất chưa nói gì việc đây là lần tăng cuối cùng hay chưa. Đấy, tại cuộc họp tháng 6 mới có cái thông báo chính thức là còn tăng nữa không, nhưng mà theo cái à, biểu đồ dotpot của Fed tháng 3 thì có lẽ đây là lần tăng cuối cùng rồi. Do vậy cái việc Fed tăng lãi suất bây giờ nó gần như là mặc định và là cuối cùng nên nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến tâm lý nhà đầu tư. Bây giờ vấn đề tiếp theo sẽ chính là cái tốc độ hút uh, thu QE của Fed và thứ hai chính là sức khỏe thực sự của các doanh nghiệp, lợi nhuận các doanh nghiệp. Thì Fed sẽ tiếp tục là thu hồi mỗi tháng là 95 tỷ đô nhé. Đấy, chúng ta biết là đợt bơm khẩn cấp gần 400 tỷ đô sau vụ uh, phá sản của SVB để cứu thanh khoản thì hiện nay là Fed lại tiếp tục cuồng quay trở lại là thu hút. Chúng ta biết là cái việc nâng lãi suất nó là gián tiếp thôi, gián tiếp ảnh hưởng đến thị trường. Nhưng mà việc Fed hút QE về thì nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp vì đây là ảnh hưởng tiền. Trực tiếp là hút tiền về thì như kiểu trực tiếp rút máu về thì đây điều này nó sẽ gây ra khó khăn cho thị trường nếu muốn phục hồi và tăng giá mạnh. Bởi vì dòng tiền không còn dồi dào nữa. Chúng ta biết là thời kỳ là tiền rẻ kết thúc rồi, kết thúc lâu rồi. Và còn còn rất rất lâu nữa không biết nó còn xuất hiện hay không thì chúng ta chưa biết và chúng ta không thể đoán được. Nói chung cuộc họp của Fed thì không có quá nhiều nội dung đáng chú ý. Fed cũng chưa đưa ra một cái tuyên bố chính thức nào khẳng định là Fed sẽ dừng tăng QE nhé. À dừng uh, tăng là lãi suất. Tuy nhiên, dựa trên những dữ liệu thì chúng ta có thể biết là đây gần như là lần tăng lãi suất cuối cùng Fed rồi. Và cái vấn đề Fed tiếp tục hút QE cũng như Fed tiếp tục tái khẳng định là mục tiêu hàng đầu của Fed vẫn là chống lạm phát. Nền kinh tế Mỹ vẫn tiếp tục là khỏe và chưa hề suy thoái. Fed vẫn hy vọng là nền kinh tế Mỹ có khả năng có thể hạ cánh mềm. Tuy nhiên theo cá nhân tôi thì đánh giá thì không có khả năng đâu. Bởi vì tất cả những lần tăng lãi suất mạnh trước đó của Fed thì nền kinh tế Mỹ sau đó đều bước vào suy thoái. À, trung bình là mức suy thoái khoảng trên dưới 15 tháng. Lần này thì với mức tăng lãi suất rất nhanh và rất mạnh thì có lẽ nó còn có thể kéo dài hơn cơ. Chứ 15 tháng chưa là cái gì cả. Mà suy thoái thì chưa đến. Chúng ta biết là GDP quý 1 của Mỹ vẫn tăng là 1,1%. Đúng không? Còn quý 2 thì dự kiến vẫn có thể là dương. Đến quý 3 có thể bị xấu thì như trước đó rất nhiều lần tôi đã nói với quý vị rồi, nền kinh tế Mỹ chưa thực sự bị ảnh hưởng vào quý 1, quý 1 năm nay và quý 2 là chưa bị ảnh hưởng nhiều và thực sự bị ảnh hưởng mạnh vào quý 3. Vì chúng ta biết là quý 3 năm 2022, Fed Mỹ ồ ạt tăng lãi suất <coughs> trong quý 3 và quý 4 mỗi lần là 0.75% à, nó đưa mức lãi suất lên cao và mức lãi suất chúng ta biết là các khoản vay của doanh nghiệp thì kể cả các khoản vay vốn lưu động ngắn hạn kéo dài 12 tháng thì thường trực tiếp bị ảnh hưởng là không phải lúc phép tăng lãi suất là bị ảnh hưởng luôn bởi lúc đó các khoản vay đang diễn ra rồi nó bị ảnh hưởng sau khi đáo hạn khoản đó và nó thực sự bị ảnh hưởng là từ quý 2 trở đi do vậy quý 1 khi các doanh nghiệp báo cáo nó chưa được ờ, không xấu như dự kiến thì nó cũng có thể là giải thích được do vậy hiện nay từ giờ đến quý 3 thì thị trường sẽ có những thông tin tốt xấu đan xen và nhiều khả năng thị trường sẽ đi sideways biên độ rộng trong thời gian đó là chính vì những thông tin xấu hẳn thì chưa có và tốt thì hiện nay thì rõ ràng là tìm mỏi mắt rồi rất khó đúng không đó là trên bình diện quốc tế tuần qua thì ngoài Fed thì ngân hàng trung ương châu Âu ECB cũng chính thức là nâng lãi suất 25 điểm phần trăm đưa lãi suất cơ bản của châu Âu từ mức 3.5 lên 3.75 Và trong tuần qua thì cái ờ, thông tin kinh tế cực kỳ quan trọng của Mỹ chính là bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp. Thì chúng ta biết là bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ khá là tốt, tạo ra 253.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp thì lại trở về mức siêu tốt 3,4%. Điều này cho thấy là thị trường Mỹ vẫn đang rất là khỏe. Tuy nhiên chúng ta biết là đây là những chỉ số là theo sau nhé Tức là nó đang thể hiện những số liệu, dữ liệu kinh tế đã và đang xảy ra. Chứ những kinh tế số liệu kinh tế mà tương lai xảy ra thì nó nằm ở chỉ số PMI. Thì chúng ta biết chỉ số PMI của Mỹ thì chưa hẳn là tốt. Đây. <clears throat> Ngay đầu tháng thì à, Mỹ có công bố chỉ số PMI. Chúng ta biết là chỉ số PMI sản xuất của Mỹ thì tiếp tục đứng dưới 50. Tuy nó có nhích nhẹ so với tháng trước là lên mức 47 1 nhưng nó vẫn dưới 50 cho thấy à, khối sản xuất vẫn tiếp tục bị thu hẹp tuy nhiên cái mức độ thu hẹp thì nó à, ít hơn so với tháng trước chỉ số PMI dịch ờ, vụ của Mỹ đây đối với chỉ số PMI dịch vụ của Mỹ tiếp tục à, đứng trên 50 tức là nó cho thấy là khối dịch vụ thì vẫn tiếp tục uh, mở rộng điều này nó hàm nghĩa là gì điều này hàm nghĩa là tương lai thì về cái sức cầu tương lai thì là thu hẹp nhưng hiện tại thì người đầu tư vẫn đang mua sắm mạnh ờ, sức tiêu thụ vẫn lớn và chúng ta biết là thu nhập theo giờ tháng qua thì cũng tăng khá là mạnh 0,5% cao hơn rất nhiều dự kiến 0,3% Điều này hàm nghĩa là lạm phát sẽ tiếp tục vẫn đứng ở mức cao trong một thời gian nữa, chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Và với việc nền kinh tế Mỹ tiếp tục mạnh như thế này thì Fed sẽ còn nhiều việc phải làm. Và chúng ta biết Fed có hai công cụ, thứ nhất là công cụ về lãi suất, thứ hai là công cụ về bơm hút tiền tệ. Công cụ lãi suất thì Fed gần như đã dùng đến ờ, đến thời điểm này, có thể nói là công cụ lãi suất đã hoàn thành nhiệm vụ và việc làm tiếp theo nó chính là công cụ là QE thu hút tiền. Và với việc Fed tiếp tục hút tiền 95 tỷ mỗi tháng thì nó cũng nhanh chóng sẽ giảm cái tiền lưu thông và lạm phát hy vọng sẽ được ờ, hạ nhiệt theo cái <clears throat> quan điểm của Fed đã đặt ra từ đầu rất là thống nhất là đưa lạm phát về 2%. Tất nhiên điều này sẽ gặp rất là khó khăn. <clears throat> Tuần tới nhé, thì à, ngày thứ hai và ngày thứ ba thì chúng ta cũng không có thông tin nào chú ý thông tin đáng chú ý sẽ rơi vào ngày thứ tư à, đây là một trong những thông tin tiếp tục là mạnh nhất trong à, tháng nữa chúng ta biết trong tháng này thì mạnh nhất là cuộc họp của Fed về lãi suất thứ hai là bảng lương phi nông nghiệp về tỷ lệ thất nghiệp thứ ba chính là lạm phát sau cái thông tin này thì kinh tế Mỹ sẽ không có những thông tin nào quá mạnh mà sẽ là những chỉ báo kinh tế thôi thì à, dự kiến lạm phát của Mỹ sẽ tăng là 0,4% và lạm phát theo năm tiếp tục đi ngang ở mức 5% sẽ không hạ nhiệt nữa. Chúng ta biết lạm phát của Mỹ tháng trước thì hạ nhiệt rất là mạnh. Đấy. Từ mức là 6%, 6,2% hạ xuống 5%, nhưng tháng này dự kiến đi ngang thôi. Điều này rất là phù hợp vì trước đó tôi vẫn nhận định à, là biểu đồ tăng của lạm phát của Mỹ là nó tăng hình sin. Do vậy nó sẽ cần 4 đến 6 tháng đi ngang quanh 5% và lạm phát càng đứng trên cao lâu thì điều đó cũng hàm nghĩa là Fed sẽ giữ lãi suất ở trên cao càng lâu. Trong cuộc họp tuần ờ, trước thì Fed cũng có tái khẳng định là không hạ lãi suất trong năm 2023. Do vậy, cái hy vọng của giới đầu tư trước đó kỳ vọng là Fed sẽ hạ lãi suất 0.25% trong năm nay là không khả thi nhé. Quý vị lưu ý nhé. Ngay cả cái ờ, biểu đồ Dodpot của Fed tháng 3 thì cũng không, không hạ lãi suất trong năm 2023 và dự kiến năm 2024 mới hạ lãi suất uh, tổng là 0,75% trong năm 2024. Tuần này vào ngày thứ năm thì chúng ta cũng có ngân hàng trung ương Anh họp dự kiến ngân hàng trung ương Anh cũng sẽ tăng lãi suất 25 điểm phần trăm đưa lãi suất lên 4,5%. Đó là toàn bộ những thông tin về kinh tế của Mỹ cũng như cuộc họp của Fed. Có thể nói với vụ uh, ờ, vướng nợ của ngân hàng First Public Bank và đây là ờ, vụ phá sản thứ ba cũng là quy mô rất là lớn thì nó cho thấy là kinh tế vĩ mô của Mỹ còn rất nhiều vấn đề, đặc biệt là hệ thống ngân hàng Mỹ. Khi lãi suất lên cao, các khoản tín dụng có vấn sẽ trở nên xấu hơn và hệ thống ngân hàng nợ xấu tăng thì điều này nó gây ra cái sự ờ, không chắc chắn về hệ thống ngân hàng. Đặc biệt là chúng ta biết là lãi suất tăng thì hệ thống ngân hàng Mỹ với các khoản đầu tư trái phiếu, tín phiếu và các khoản cho vay dài hạn cố định lãi suất đã ghi nhận những cái mức uh, hiện nay đang gánh những cái mức lỗ rất là lớn chưa ghi nhận theo cái thông tin của tôi nắm được thì hiện nay cái mức lỗ về đầu tư trái phiếu của các ngân hàng Mỹ thì lên đến hơn 600 tỷ đô và cái mức lỗ về cái khoản cho vay tín dụng dài hạn cũng như chưa chưa hạch toán thì nó lên khoảng 1.400 tỷ đô như vậy gần 2.000 tỷ à, tiền lỗ mà chưa được hạch toán vào. Chúng ta biết toàn bộ vốn điều lệ của vốn tự có của hệ thống ngân hàng Mỹ thì cũng chỉ hơn 2.000 tỷ thôi. Điều này nó là một cái vấn đề rất lớn nếu sức khỏe doanh nghiệp tiếp tục đi xuống và quá trình trả nợ gặp vấn đề. Đó là tương lai. Còn hiện tại thì chúng ta biết là những điều xấu nhất vẫn chưa xảy ra nhé. Đối với thế giới là như vậy nhờ Còn đối với Việt Nam, Việt Nam tuần qua chúng ta có hai cái thông tin rất là đáng chú ý chính là ngân hàng nhà nước ra liên tiếp hai thông tin là 02 và 03. Thông tin ờ, thông tư 02 thì là cơ cấu uh, giữ nguyên nhóm nợ và hỗ trợ nhóm nợ cho khách hàng. Còn thông tư 03 thì gỡ dối là cho phép cái tổ chức tín dụng có thể được phép mua lại trái phiếu sau doanh nghiệp sau khi vừa đáo hạn xong. Có thể nói với hai thông tư này thì về việc chính sách thì chúng ta đã ra khá là nhiều chính sách trong tháng 3, trong tháng 4 chúng ta bơm ồ ạt các chính sách từ hỗ trợ, cứu trợ, giải cứu các kiểu. Nói chung là những cái công cụ trong tay nhà nước có thể thì nhà nước đã làm rồi. Nhưng bây giờ vấn đề là việc thực thi thi chính sách thì chúng ta chưa nhìn thấy. Do vậy, mọi cái à, hỗ trợ của chúng ta hiện nay có lẽ mới nằm ở dạng là chủ trương và mới nếu đúng ra theo giờ Ờ, nói về thực tế thì nó mới nằm ở trên giấy thôi chưa đi vào à, thực tế nền kinh tế và vấn đề việc chúng ta triển khai các cái à, mức hỗ trợ như nào để nó ngấm vào doanh nghiệp thì đây là một bài toán nó không hề đơn giản vì chúng ta biết hiện nay bản chất của chúng ta ngoài cái việc vốn vốn thì mới là đầu vào thôi đúng không nhưng quan trọng là đầu ra có hấp thụ được hay không ví dụ như về ngành bất động sản chẳng hạn bây giờ sản phẩm của chúng ta toàn sản phẩm đầu tư toàn sản phẩm cao cấp trong khi nguồn ờ, hấp thụ thật thì sản phẩm trung cấp và nhà ở thu nhập thấp thì không có đúng không? Như vậy thì hấp thụ kiểu gì? Đó, kiểu như vậy, nhà ở xã hội không có, đúng không? Hoặc là các doanh nghiệp bất động sản đầu tư thì tràn lan nhưng mà toàn ở những ờ, khu đô thị, đại đô thị thật đấy, nhưng nó là của tương lai cơ. Còn hiện tại thì có thể gọi là toàn những công trường hoặc những đại đô thị ma thôi, có người ở đâu toàn dân đầu cơ với nhau và như vậy thì rõ ràng là tiền chúng ta chôn hết rồi đấy bây giờ mà chúng ta ném tiền vào thì nó không khác gì gọi là bơm tiền cho nghiện đấy. Đấy. uống uh, thuốc độc để giải khát rất là khó khăn nói chung là bìa gỡ thế nào nó cũng là một vấn đề đấy còn đối với ờ, khối doanh nghiệp sản xuất chẳng hạn chính phủ thì có chỉ đạo rất là quyết liệt tìm cách hạ lãi suất nhưng vấn đề là hạ lãi suất nó mới là đầu vào thôi còn đầu ra của chúng ta cơ đầu ra thì các bạn biết rồi là chúng ta phụ thuộc vào thế giới, chúng ta là công xưởng sản xuất của thế giới. Nhưng mà nếu thế giới sức tiêu thụ kém, họ không mua hàng thì chúng ta sản xuất ra thì cũng để làm gì đâu, bán cho ai. Nên chúng ta biết là các doanh nghiệp của chúng ta cắt giảm à, nhân sự rất là lớn trong thời gian vừa qua. Nên điều này hiện nay có thể nói là về mặt chủ trương chính sách thì là đã có. Nhưng còn về việc thực thi thì chúng ta chưa tiến được một bước nào cả. Bên cạnh đó chúng ta biết là cái việc hành lang pháp lý và ờ, cái thủ tục pha, ờ, hành chính của chúng ta vẫn rất là phức tạp đơn cử như một doanh nghiệp bất động sản một dự án bất động sản chẳng hạn cần 3 đến 5 năm để hoàn thành thủ tục thực ra 3 5 năm là người ta đã xây xong dự án bàn giao cho người đầu tư lâu rồi chứ bây giờ 3 5 năm mà vẫn chưa hoàn thành thủ tục pháp lý thì bao giờ cho triển khai nên giữa việc nói và việc làm của chúng ta nó còn cách nhau của một khoảng cách rất là xa theo tôi nó còn cách nhiều km nên còn rất rất lâu nữa thì những cái chính sách này mới ngấm vào nền kinh tế. Chúng ta chờ xem hành động quyết liệt của chính phủ đến đâu nhé. Do vậy, với những thông tin tốt xấu đan xen như này thì cá nhân tôi đánh giá thị trường sẽ tiếp tục trải qua không chỉ là tuần tới đâu, ờ, tháng không tháng này đâu, có thể từ một vài tháng tới nữa. Cá nhân tôi nhận định từ giờ cho đến hết tháng 6, thậm chí là bước sang tháng 7, thị trường sẽ tiếp tục trong cái xu hướng sideways. Có lẽ biên độ cận dưới là 1.000 và cận trên là 1.000 VN-Index của chúng ta cứ đi ở đây thôi và không loại trừ khả năng nếu mà tình hình nó cứ kéo dài này thì thế giới không có chuyển biến gì xấu hơn thì có thể nó kéo dài hơn, có thể kéo dài sang cả quý 3 cơ. Vì trước đó chúng ta cũng đã từng chứng kiến giai đoạn như vậy rồi. Đây chúng ta có thể nhìn lại thị trường của chúng ta giai đoạn 209 này. Thị trường của chúng ta cũng ở một cái giai đoạn đi ngang, không chỉ là đi ngang một thời gian ngắn đâu, đi ngang hơn một năm luôn. Đây, chúng ta biết là từ đầu 2009 này chúng ta đi ngang cho đến đầu 2020 luôn. Trong một biên độ thời kỳ đấy rất là hẹp. 939 cũng 100 điểm nhá. Đến hơn 1.000 điểm. Đấy. Thì bây giờ có lẽ có lẽ cái giai đoạn này có thể nó cũng sẽ lặp lại. Kéo dài rất là lâu ở trong cái biên độ nghìn nghìn 1001 này. À, chúng ta kéo dài đến bao lâu thì kéo dài đến khi nào ví mô có chuyển biến. Đấy, tức là chúng ta <laughs> cần uh, có chuyển biến nhá. Hiện nay thì về mặt chính sách thì chúng ta có rồi, nhưng về mặt thực thi thì gần như là vẫn dậm chân tại chỗ thôi. Vẫn ở dạng hô hào khẩu hiệu thôi, chứ chưa có sự quyết liệt gì cả. <clears throat> Do vậy, đó là về mặt uh, tin tức vi mô thì cá nhân tôi nhận định là với những tin tức tốt xấu đan xen, thị trường vẫn sẽ trải qua giai đoạn là sideways, biên độ uh, rộng thôi. Về chỉ số VN Index là như vậy. Nhưng trong quá trình sideways này thì chỉ số sẽ có sự phân hóa nhé. À, ờ, với nhóm cổ phiếu à, lớn, vốn hóa lớn, vn 30 đại diện cho nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn thì chúng ta nhìn thấy là xu hướng là có phần là yếu và tiêu cực hơn. Đấy. Vì hiện nay thị trường đã cách rất là xa cái đỉnh 1140 tạo được. Nhưng với nhóm cổ phiếu midcap thì ờ, có lẽ là nó ở trạng thái là cân bằng hơn. Đấy uh, dấu hiệu nó tích cực hơn còn nhóm tích cực nhất có lẽ là với nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ small cap hay còn nhóm cổ phiếu penny đầu cơ chúng ta biết là nhóm cổ phiếu này đã bứt phá khỏi cái đỉnh cuối năm 2022 rồi điều này nó hàm nghĩa là dòng tiền đang vào à, dòng tiền có xu hướng tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ và chúng ta biết nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ thì thường là sân chơi của các uh, nhà đầu tư cá mập hay gọi là đội lái và nhà đầu tư cá nhân. Đa phần nhóm cổ phiếu vốn hóa nhỏ thì chúng ta biết một nó là những doanh nghiệp tư nhân hoặc là những doanh nghiệp của những ờ, ông chủ tư nhân mà họ luôn có xu hướng là thiên hướng ngoài việc ờ, tập trung vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính thì còn có thiên hướng là đầu tư tài chính hay có thể nói là tập trung vào đánh đấm cổ phiếu nữa. Do vậy, đây là một trong những nhóm cổ phiếu theo tôi nó sẽ tiếp tục hút tiền trong thời gian tới, ít nhất là trong vòng 2 tháng tới. Và sóng cổ phiếu nếu có xảy ra thì nó sẽ xảy ra ở nhóm những cổ phiếu này. Tất nhiên là nó sẽ phụ thuộc vào từng cổ phiếu và các bạn phải soi. Đối với nhóm cổ phiếu này thì nó có một đặc điểm chung là đa phần là kết quả kinh doanh không ra gì cả. Đấy. Vì không ra gì thì đa phần thị giá của nó cũng nhỏ, vốn hóa thì cũng nhỏ. Đấy, làm ăn thì không tốt. Đấy, ông chủ thì có xu hướng thiên hướng gọi là Ờ, ngoài việc ờ, tập trung vào sản xuất kinh doanh chính thì không tập trung lắm nhưng mà tập trung vào việc đánh đấm cổ phiếu tài chính thì lại khá là tập trung nhóm cổ phiếu này thường các tổ chức lớn không không dám ờ, tham chiến đấy nên đa phần nó là cuộc chơi dành riêng cho nhà đầu tư nhỏ có thể gọi là cuộc chơi chia lại tiền trong túi nhau thôi còn nhóm cổ phiếu lớn chúng ta biết rồi bây giờ gặp khó khăn từ kinh tế vĩ mô đến việc thị trường thị trường lao động cũng như là cái ờ, thị trường đầu ra sản phẩm. Do vậy rất khó để kỳ vọng họ có thể bứt phá. Mà khi nền tảng doanh nghiệp kết quả kinh doanh không bứt phá thì cổ phiếu làm sao bứt phá được. Do vậy họ sẽ đi trong xuống là sideways là chính. Trong đó nhóm cổ phiếu lớn thì sẽ là sideways down, nhóm cổ phiếu nhỏ thì là sideways up. Còn nhóm cổ phiếu midcap thì nó sẽ phân hóa. À, cổ phiếu như... à, tùy cổ phiếu. Còn đối với thị trường chứng khoán thế giới thì uh, cá nhân tôi nhìn thấy là hiện nay nó vẫn tiếp tục quá trình là uh, cũng như Việt Nam thôi nhưng nó đi ngang sideways biên độ rộng thôi chứng khoán Mỹ vẫn đi trong biên độ 33 33 34 ngàn nói chung là khá là phức tạp đấy trước đó có một thời gian dài đi trong biên độ này rồi bây giờ lại tái lặp lại <clears throat> khả năng nó lại tái lặp lại một bên như này sau khi nó tái lập xong thì nó đi đâu thì nó tính tiếp bởi vì trong cái khoảng thời gian này chúng ta biết rồi báo cáo kết quả quý 1 đến thời điểm này đã, đã đi được 2 phần 3 chặng đường rồi hầu như là nó sẽ không có nhiều cái doanh nghiệp lớn được công bố nữa cả Việt Nam và thế giới thôi còn kết quả quý 2 thì chưa có đúng không ít nhất phải đến giữa tháng 7 trở đi như vậy từ giờ giữa tháng 7 là thời gian khoảng trống thông tin hơn 2 tháng và trong thời gian khoảng trống thông tin thì rõ ràng thị trường những thông tin vĩ mô thì nó sẽ không biến đổi quá nhanh nó cần thời gian Đấy, nó mới ngấm vào à, nền kinh tế do vậy à, nó sẽ gây ra những đợt à, tăng giảm nhẹ của thị trường thôi do vậy nhận định cá nhân tôi không chỉ tuần này và thực tế thì cho cả những tuần tới nữa thị trường sẽ tiếp tục quá trình sideways thôi và trong quá trình sideways này thực ra đánh đấm rất là khó đối với những nhà đầu tư nào ít kinh nghiệm thì chúng ta có thể chọn biện pháp là đứng ngoài thị trường còn những nhà đầu tư nào mà yêu thích giao dịch liên tục trong thị trường này thì phải thật sự là nhanh tay nhanh mắt cơ bởi vì giao dịch trong thị trường sideways này thì kiếm được tiền nó rất là khó và thông thường trong giai đoạn thị trường sideways thì những lúc thị trường bán mạnh thì thường nó lại là như những lúc tạo ra cơ hội mua chứ lại không phải cơ hội bán và những lúc thị trường hưng phấn thì nó lại tạo ra cơ hội bán chứ không phải cơ hội mua đánh thị trường sideways nó có những điều nó rất là ngược đời rất là vô lý đó do vậy là ngay cả bản thân tôi cũng ít chọn giao dịch trong thị trường này. Cũng như nếu giao dịch thì tôi khuyến nghị quý vị là nên giao dịch tỷ trọng cổ phiếu ở dưới trạng thái là 30% trở xuống. Bởi vì rõ ràng là về những yếu tố vi mô cơ bản thì nó chưa rõ ràng. Nói chung là năm nay sẽ là một năm khó. Thật sự nó là một năm khó đấy, không phải dễ đâu. Ờ, cơ hội sẽ đến, nhưng nó sẽ đến cho nhà đầu tư nào kiên nhẫn, chờ đợi đến thời điểm nào cơ hội xảy ra. Còn những lúc như này thì nó sẽ là cuộc chơi à, đánh đấm là chính thôi Đấy, những nhà đầu tư nào mà theo trường phái phân tích cơ bản cơ biết là trong năm nay là gần như là sẽ không đánh đấm được gì Đấy, nó sẽ dành cho những nhà đầu tư theo trường phái là lướt sóng ngắn và phân tích kỹ thuật thôi mà đã là đánh kỹ thuật thì các bạn uh, khi nào chỉ báo báo lên thì mua mà báo xuống thì bán thôi còn không cần quá quan tâm nhiều đến à, kết quả kinh doanh hoặc là nền tảng doanh nghiệp Đó. đặc biệt là với nhóm cổ phiếu nhỏ hiện nay đang thu hút dòng tiền tức là đang được dòng tiền hướng đến chúng ta dựa vào chart đồ thị thì chúng ta có thể nhìn thấy điều đó thì rõ ràng thôi toàn những cổ phiếu nền tảng doanh nghiệp thì nói chung là không ra gì đó ông chủ thì lại tập trung nhiều vào đầu tư tài chính chứ có tập trung nhiều vào sản xuất kinh doanh đâu mà sản xuất kinh doanh thực bây giờ đang gặp khó tập trung vào cũng không sản xuất được cơ đó. nên nói chung đặc điểm chung của thị trường giai đoạn này nó là như vậy thì viên index của chúng ta sẽ có xu hướng nhé các bạn nên nhớ mốc 1030 sẽ hiện tại là hỗ trợ. Nếu phá vỡ mốc này thì VNDAX sẽ tìm đến những mốc uh, xa hơn, ví dụ như 1000 hoặc chỉ 980. Tôi tôi nghĩ là sẽ mốc 1030 thì có thể phá nhưng mà mốc 1000 thì thì nhiều khả năng không phá đâu. <clears throat> Trừ khi có biến cố lớn xảy ra. Hiện tại này thì không có. Do vậy cái xu hướng là sideways sẽ tiếp tục được tái diễn thôi. Thị trường sẽ không có nhiều diễn biến bất ngờ do vậy rất nhiều ờ, quý vị cũng có nói là tuần trước thì do nghỉ lễ nhiều và giao dịch hai phiên tôi tôi cũng không nhận định nhưng mà quá cá nhân tôi thì thấy là từ giờ kể cả cho đến hết tháng này nhận định hay không nhận định thị trường nó có gì mà nhận định đâu ví mô thì không có nhiều thay đổi đúng không nền tảng doanh nghiệp thì không có gì nữa kết quả kinh doanh không có nữa đấy bây giờ thị trường dòng tiền mới thì không có rồi giờ chắc chắn là còn tất dòng tiền cũ thôi dòng tiền nhau ở trên thị trường thôi giờ chúng ta có thể xem nếu nói một cách nó ờ, nó nó, nó hơi thô một tí ấy, thì gần như giờ là còn lại là toàn gà toàn gà trọi mổ nhau thôi không có gà công nghiệp để các bạn vặt nữa đâu nói thế cho nó nhanh do vậy là kiếm tiền thời điểm này nếu đúng đối với những nhà đầu tư chuyên nghiệp và lâu lâu năm trên thị trường thì đa phần sẽ chọn phương pháp đứng ngoài thôi chờ đợi cơ hội nó rõ ràng Ờ, nên các quý đầu tư lớn họ cũng thế thôi họ cũng sẽ thực hiện ờ, đứng ngoài là chính còn thỉnh thoảng gọi là mua đi bán lại tạo thanh khoản cho những cổ phiếu họ cầm thôi do vậy là thời điểm này nó chính là một trong những thời điểm mà lý tưởng dành cho các nhà đầu cơ đấy các đội nhóm các nhà đầu tư cá mập các nhà đầu tư cá nhân nói chung là đánh đấm không cần cơ bản gì hết quan điểm tôi thì khi những cái sóng như thế này xảy ra thì nó thường là báo hiệu một cái tín hiệu uh, trước mặt là nó không hề sáng sủa đương nhiên rồi chúng ta biết là khi người ta không còn gì để bám view nữa đánh đấm cổ phiếu mà không cần dựa trên kết quả làm ăn kinh doanh không cần dựa vào sức khỏe doanh nghiệp ờ, không cần dựa vào doanh nghiệp tốt xấu chỉ cần cổ phiếu tăng là cổ phiếu tốt thì rõ ràng nó là một ờ, cái vấn đề nó hơi vô lý và đương nhiên sau vô lý điều này nó phù hợp bởi vì trong điều kiện hiện nay thì kinh tế vĩ mô thì không sáng sủa gì cả cải thiện thì chưa cải thiện về mặt chính sách thì được đưa ra hết rồi bây giờ thị trường sẽ dựa trên tin đồn thôi dựa trên uh, CPA uh, chứ còn không dựa trên uh, thực tế báo cáo theo tôi là thời điểm này là như vậy thời điểm này trong vòng một vài tháng tới do vậy là nhà đầu tư theo cá nhân tôi khuyến nghị nhà đầu tư thì chúng ta hết sức cẩn trọng đầu tư trong giai đoạn này. Đây không phải lúc để các bạn bung sức kiếm tiền. Đấy. Các bạn nhớ là giai đoạn này giữ được tiền là tốt. Tất nhiên là ở trong uh, chúng ta đã ở trong cái thị trường này thì rõ ràng cái việc đứng im cầm tiền thì nó rất là sốt ruột, đúng không? Đối với những người mà không ở trong thị trường này họ quanh năm gửi tiết kiệm thì họ chả thấy gì cả. Họ gửi tiết kiệm 10 năm vẫn được. Nhưng đối với chúng ta thì nằm một năm không chịu được rồi nhưng có những giai đoạn chúng ta phải hiểu là khi nó xảy ra xong thì chúng ta giá biết thế thì chúng ta hiểu những giai đoạn đó giữ được tiền là tốt bởi vì giữ tiền thì khi cơ hội đến chúng ta sẽ kiếm được rất là nhiều tiền còn nếu chúng ta không giữ tiền có thể chúng ta bị gọt ờ, dần gọt dần 10%, 2%, 3%, 50%, thậm chí 2 phần 3 tiền. Đến lúc cơ hội đến chúng ta có x2 tài khoản thì lúc đó chúng ta vẫn chưa về bờ. Đấy. Nó rất là khó ở chỗ đó. Ok, như vậy tôi sẽ xin kết thúc buổi nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam ở đây. Chúc quý đầu tư có những lựa chọn đầu tư thông minh và sáng suốt.